uh, quá đỉnh me mu quá đỉnh me mu quá đỉnh mượt mà còn bắn phun đỏ không nữa tôi sẽ chơi FIFA trên giả lập me mu để xem nó có bị lắc như giả lập MFI và Blue Stat hay không. Được rồi, đầu tiên chúng ta cần phải tải giả lập thì cái bước này tôi đã hướng dẫn hơn trăm lần ở trên kênh của tôi rồi mọi người có thể quay lại để xem những clip đó Còn bây giờ việc của tôi là chỉ cần vào con game Free Fire Oh no nó đang đa lan cái gì đó mà tôi không biết vì phiên bản memo của tôi đã trở thành tính tiến của tung tùa dẫu sân hậu trung quốc xin chạy quân dẫu biến à, chỉ lệnh tôi không nhớ rõ lắm ôi sao không mất chuột bao phím đâu giả lập memo có vẻ bé và cao này mà sao nó bị lắp cái cái dụ ảnh hình chùa rồi nè à về bên này mới được nha mọi người về bên này rồi nó có mẩn đi luôn uh, sao chơi bị gì rồi rồi rồi ff uh, khá mượt này memo là giải pháp cuối cùng memo này thì có thể cài macro cũng như là một số thứ để chơi cho nó mượt Vậy nhưng memo này về FF vẫn khá mượt Ồ oh, vậy từ nay phải chuyển sang chơi memo rồi à? Uh, Memu giải pháp cuối cùng của anh em cuối cùng cũng tìm được một cái ứng dụng gọi là FM khá cao rồi chơi memo bây giờ vẫn được 90 FM nha mọi người ok vậy là xong rồi để bảo chồng test ngay cho anh em xem vào Tết ngay. Có vẻ như là do Blue Stack và cái kia sau khi cập nhật lên thì nó bị nó bị gì đó làm cho FF nó kia. Còn trên menu này nó vẫn còn y cũ. Phải vô đầu chứ. Ok. Như các bạn thấy FPS của mình khoảng từ 79 80 Cái này là do máy mình update lên nó hơi lắc chứ không chắc FPS của nó chắc 90 đấy Mà nếu mà tắt quay màn hình đi thì chắc là 90 đấy Ồ đặt keo nha Uh, quá đẳng cấp, quá đẳng cấp, quá đẳng cấp, quá đẳng cấp. Cái memo này còn có một cái tầm ở ngay ở giữa chính màn hình của chúng ta để chúng ta bắn Snip nó được gọi là lợi thế hơn nữa. Mà cái nhớ không lầm thì cái ứng dụng này chính là cái ứng dụng mà ngày xưa ờ, Invicta sử dụng và bị ban nạt, bị chết à, xong bay à luôn. Trời ơi, ạt là đúng rồi, chứ mà chơi quen này không biết nó như nào, lâu lắm rồi chưa chơi mà chơi đến này nó đã hit sọt như vậy rồi, tất cả lùi về để tôi, đồng chí, hãy để tôi. Uh quá đỉnh memu quá đỉnh memu quá đỉnh mượt mà còn bắn full đỏ không nữa chứ được rồi sau đây tôi sẽ đưa ra lời nhận xét đến con memu này với tất cả mọi người là một cái ứng dụng tuyệt vời FPS cũng được 90 tạm thời là chưa lên tới 90 hoàn toàn nhưng nó cũng đã sắp xỉ ở cái phạm vi đó và khá mượt chơi thì bắn hit sọt còn có thêm ở giữa cái tâm ở giữa để bắn AW cùng với những khẩu snip một cách dễ dàng hơn hiện tại lúc này tôi bắn với đồ họa cao và FPS cao độ phân giải cao chỉ có không bỏ bóng thôi và còn quay màn hình nữa vậy nên FPS nó không được 90 khi tắt đi thì chắc chắn nó sẽ được 90 đấy mọi người ạ vậy nên bây giờ memo chính là cái giải pháp giải cứu mọi người khi tình trạng blue status cùng mfi với các ứng dụng giả lập cùng với cập nhật của free fire beta 37 làm cho các giả lập nó ừ, blue status MFI nó bị không thích nghi nữa với game free fire làm cho chơi game nó bị lắc thì hiện tại chúng ta đã có mu player vẫn còn thích nghi khá là ok với cái game free fire obeta 37 này vậy nên Memo player đang là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất đối với chúng ta vậy nên hãy tải Memo player và các cách thức để tải Memu Player rất đơn giản, sau đây mọi người cùng làm theo mình nhé. Bước 1. Vào Google Chrome hoặc là vào hai cái này. Sau đó gõ Memu Player trang web thứ hai nhất và trang web thứ hai đều là trang web chính chủ của nó vậy nên chúng ta sẽ bấm vào một trong hai cái đó sau đó bấm vào tải xuống nó sẽ đưa sang một trang khác và hỏi mình tải về đâu thì tôi đã tải rồi mọi người chỉ cần bấm save là nó tải thôi điều thứ hai mọi người muốn thứ hai điều mọi người muốn đó chính là cách setting giả lập cách kiểu trên memu mọi người lên youtube gõ me mu giao du có tận hai clip cho mọi người sẽ hướng dẫn rất tốt về cách để sử dụng giả lập này một cách gọi là hoàn hảo như cái clip đầu tiên mình đã chia phần ra cách để lên được 90 fps cũng như là cách fix di chuyển loạn cách nút clip thứ hai thì mình hướng dẫn mát Pro làm cho mọi người có thể vừa đặt keo vừa bấm ngồi làm cho mọi người thao tác nhanh hơn. Hai clip này có lượng view cũng khá là bình thường, ổn định. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ vào trang giao du của mình, bấm cho mình một like, một subscribe, rồi sau đó hãy ra nhé. Bye bye.